à, chào các bác nhá đây đây là cái bộ giò bẫy đa năng hôm nay làm một video ngắn để cho các bác xem uh, chi tiết cái bộ giò bẫy đa năng giò bẫy gà đồng cúm núm cuốc nhá cái giò này thì anh em ờ, chơi gà rừng cũng chơi được cũng rất là thích anh em dạo này đang thích chơi cái giò gà rừng theo kiểu cước như này nhá cái này ấy, là chất liệu dây này bằng dây cước này các bác này dây cước xịn này nằm ở trong đai dưỡng làm trong lai giữa như này để cho cái sợi cước của các bác luôn luôn được tròn à, chân của nó nhé chân của nó là chân đồng nha các bác nhé sợi chân là chân đồng này chân đồng à, dây liên kết là dây liên kết siêu bền một sợi để hạn chế cái độ rối và khi có bị mắc là nó rất là dễ dễ gỡ nhé các bác nhé dễ gỡ và cái bộ giò này này các bác nhìn kỹ này khuyên đồng nhé có khuyên đồng để tôi tháo một bộ này ra cho các bác xem à, khuyên đồng là bây giờ nó có cải tiến rồi không làm theo kiểu khuyên ờ, hình số 8 nữa mà làm khuyên 4 ờ, ly khuyên 4 ly cho nó chắc chắn và khuyên hàn luôn nhé đây các bác đỡ cái cuốn này ra này các bác thu ờ, cái vòng dưỡng lại cuốn vòng dưỡng nó nhỏ lại rồi là các bác sẽ lấy cái vòng dưỡng ra cái vòng dưỡng ra như này đây là cái vòng để dưỡng nha các bác nhé à, một bộ này sẽ có theo cho các bác cái vòng dưỡng này luôn đây đây là sẽ là bộ giò bộ này là 20 chân các bác nhé 20 chân cái này thì làm theo hình thức gọi là giò thái có nghĩa là giò thái lan ở đây là không phải là sản xuất tại thái lan đâu giò thái lan đây là cái dạng là dây dù này nó ngắn này để nó cong vào nhiều đây thì cái khả năng mà giò mà bị bung ra ấy là nó không bị bung ra không bị dối, thế còn cái chất liệu bằng cước này rất là mềm rất là nhạy à, con bổi thì được lướt qua cái là dính luôn nhá dính ngay lập tức nhá rất là chắc nhá và các bác yên tâm là là, là cái à, phần liên kết đấy phần liên kết giữa cước với chân này này là cực kỳ chắc chắn nhá này nguyên cái phần này là phần liên kết giữa ờ, dây cước chính và chân quấn xoắn bao nhiêu vòng đây xong lại được xoắn bằng dây dù siêu bền mịn như này lại nhá đối cái mẫu giò này thì đa phần được gọi là mẫu giò bẫy gà đông thế nhưng mà giờ anh em chuộng giò này rất là nhiều anh em đem giò này đi bẫy gà rừng được luôn cái mẫu này gọi là mẫu giò đa năng nhé các bác nhé bẫy được gà đông là rừng với được quốc nhé hàng này là hàng à, đẹp hàng chuyển đấy đây, khuyên đồng là khuyên đồng hàn luôn khuyên đồng 4 ly các bác nhé khuyên đồng 4 ly khuyên đồng hàn luôn đấy rất là chắc chắn đấy, mẫu giò này thì nó hơi đắt tiền một chút nhá anh em chơi thì à, đam mê chơi đẳng cấp thì mua mẫu giò này đây, shop giới thiệu với các bác cái mẫu giò à, kiểu Thái Lan hàng cao cấp nhá rất là đẹp à, hình thức mua hàng thì luôn luôn là các bác uh, liên hệ với shop cho shop uh, họ tên địa chỉ để shop ship hàng COD qua bưu điện à, COD ở đây có nghĩa là các bác sẽ nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng à, không cần phải đặt cọc nhé không cần phải đặt cọc trước các bác uh, chỉ cần uh, cung cấp họ tên địa chỉ thôi là shop sẽ ship hàng COD về đến nhà cho các bác các bác nhận hàng có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra đúng như mặt hàng các bác đặt là các bác sẽ nhận hàng và thanh toán tiền cho người đóng hàng luôn nhá rồi shop uh, xin ờ, hân hạnh phục vụ các bác toàn quốc đam mê rồi xin chào anh em hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau